phẩm số 10, bài thơ Anh ơi của tác giả Đình Đình Cơ. Qua phần trình bày của Băng Sê Trắng. Vạn lần em gọi anh ơi Mà sao chỉ thôi Đất trời một buổi chiều trao nhau anh anh tình tặng em một chiếc nhẫn đồng chúng mình thành vợ thành chồng không ngờ mình em chăm sóc mẹ thầy đôi bên lên đường đánh mỹ chiến miên vì dân vì nước anh quên thân chẳng hẹn hò anh ơi nước mắt em khô rồi tết này em đã bảy tình anh nay đã hóa thành đôi ta là một bài thơ ngàn năm em vẫn đợi chờ chồng cái phẩm số 15 tháng tư tác giả đình cơ trình bày văn sinh con dòng trắng suối thơ vẫn chảy thường liên đẹp như gấm vóc giữa miền

mừng hội thơ tỉnh nhà mở kỳ đại hội ngỡ hoa anh hùng cử ra ban chấp hành chung dẫn nguồn thơ tình ra vùng đại dương để bề bạn khắp muôn phương có mấy dòng chúc cho đại hội thành công dạ sau kỳ hết covid rồi ta mở đại hội gặp ta bài thơ Nối lại mạch thơ Tác giả Nguyễn Đình Cơ Trình bày mỗi ngày thêm đẹp người người sắc xuân bốn mùa hắc không hành quân rừng dây đập nước mỗi thầm đẹp đại ngàn xanh trường sơn núi cao biển rộng công ơn bác bác nằm nghỉ giữa thù trăm sớm cất tiếng à ơi năm tư dân tộc đời đời nghìn quê đường nhân cao bầu trời mặt đất đẹp to Việt Nam như một con thuyền cao trào thang tan giành quyền tự mỗi ngày thêm ấm ấm thêm no thêm yêu điều câu hòn Việt Nam ta xây phó sơ bốn ngàn năm lẻ Huy hoàng người ơi Mạch thơ cứ nói thêm lời Tố cho rằng mừng ngày đại hội tác giả Đình Cơ Biết bao ngày đời than chờ Niềm vui của anh sóng điền âm vang sông hồng uốn bóng mùa mà chào mừng đại hội mến yêu đại hội của biết bao điều thành bạn ơi cân nhắc những người có đức có tâm giỏi văn thơ lại có tâm đức tài văn võ quên thân song toàn có trình độ có thời gian